Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Trải qua 2 năm đại dịch với nhiều hoạt động phải dừng lại, nhiều công trình phải lùi tiến độ. Năm 2022, thủ đô Hà Nội đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật khi thành phố hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục giữ vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành trình quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế,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 huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và trở thành thủ đô lớn thứ 17 trên thế giới với tổng diện tích là 3.300 km vuông, gấp 3,6 lần trước đó. Tổng số dân tăng từ 3,4 triệu lên 6,2 triệu người. Từ quyết định mang tính kiến tạo ấy, Hà Nội đi vào những bước vững chắc và bài bản để xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Thay đổi đầu tiên phản ánh ở sự phát triển vượt bậc của kết cấu hạ tầng giao thông, Theo đó, hệ thống hạ tầng giao thông của Hà Nội phát triển cả về chất và lượng. Tiêu biểu là các tuyến đường bộ cao tốc cửa ngõ như Láng, Hòa Lạc, Pháp Vân, Cầu Rẽ, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Nội Bài, Lào Cai, Nội Bài, Nhật Tân, cụm công trình cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp và nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hệ thống cầu vượt thép bắc qua các điểm đen ùn tắc giao thông, hàng loạt tuyến đường xuyên tâm, các đường vành đai 1, 2, 3 và 3,5, góp phần kết nối và khép kín dần hệ thống giao thông thông suốt. Ngoài ra, thành phố phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải đưa vào khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, đoạn Cát Linh Hà Đông, vành đai 3 trên cao và dưới thấp, đoạn Mai Dịch Cầu Thăng Long, cao tốc Hòa Lạc, Hòa Bình, tuyến đường trục phía nam tỉnh Hà Tây cũ và chuẩn bị vận hành đoạn trên cao tuyến đường sắt số 3, đoạn nhổn cả Hà Nội. Sau gần 15 năm hợp nhất, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội tham gia vào đầu tư phát triển đô thị đã nhanh chóng tạo nên diện mạo mới cho đô thị thủ đô. Công tác quy hoạch, phát triển không gian, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đặc biệt chú trọng, nhất là hệ thống đường vành đai, trục hướng tâm, cầu đường bộ, gắn với nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và hạ tầng xã hội. Quản lý phát triển đô thị, bảo vệ môi trường được tăng cường, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện và hiện đại hóa, vấn đề nhà ở cho nhân dân được cải thiện, các khu đô thị mới hiện đại dần được hình thành, góp phần giảm tải dân số khu vực nội đô, tạo diện mạo mới cho thủ đô. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 266 dự án khu đô thị, khu nhà ở và có quy mô diện tích từ 2 hecta trở lên. Trong đó, có 98 dự án đã cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, 168 dự án đang triển khai đầu tư và đầu tư chưa hoàn chỉnh. Một số khu đô thị, khu nhà ở được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, giải quyết nhu cầu về nhà ở nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Năm 2022, bức tranh kinh tế của thủ đô cũng có nhiều điểm sáng. Nổi bật là hoàn thành toàn diện 22 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó vượt kế hoạch 5 chỉ tiêu. Tổng thu nhập ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với năm 2021 tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 8,89%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, dịch vụ được hồi phục với nhiều chỉ số tích cực. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 1.692 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với năm 2021. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 23% so với năm 2021. năm 2022, Hà Nội cũng trở thành điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới. Với chính sách mở cửa, từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, du lịch Hà Nội bắt đầu đón khách du lịch quốc tế. Khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh, du lịch Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 1,5 triệu lượt khách, khách du lịch nội địa đạt 17,2 triệu lượt khách, tăng 4,3 lần so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 5,3 lần so với năm 2021. Tại lễ gala ngày 11 tháng 11 năm 2022, được tổ chức tại Oman, thành phố Hà Nội được vinh dự đề cử và nhận giải thưởng điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022. Nhưng cuộc sống như một bản nhạc, bên cạnh những phút giây thăng hoa thì cũng có những khúc trầm khiến ta phải suy nghĩ. Những năm qua, mặc dù các dự án hạ tầng giao thông đô thị được quan tâm, nhưng chưa đáp ứng được tốc độ phát triển đô thị, đặc biệt là vấn đề giao thông và thoát nước, xử lý nước thải. Hiện nay, quỹ đất dành cho giao thông đô thị của Hà Nội mới chỉ đạt khoảng trên 10%, trên số đất xây dựng đô thị, chưa đạt so với yêu cầu của luật giao thông đường bộ từ 16 đến 26%. Đây là một trong những nguyên nhân gây ủn tắc giao thông trầm trọng ở thủ đô. Tỷ lệ đất dành cho giao thông tĩnh cũng mới chỉ đạt 1%, trong khi yêu cầu là 3 đến 4%. Năng lực giao thông công cộng của Hà Nội và nhiều thành phố lớn mới đáp ứng khoảng 10% nhu cầu đi lại của người dân trong khi yêu cầu đặt ra đối với giao thông công cộng ở các đô thị hiện đại là 40%. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều những công trình chậm tiến độ, y ạch như sổ bò, như đường sắt đô thị đoạn Nhổn ra Hà Nội, khởi công lần đầu vào năm 2006, dự kiến hoàn thành vào năm 2010, nhưng do quá nhiều vướng mắc nên dự án gần như bị đình trệ và bắt đầu được tháo gỡ từ năm 2016-2019. Tổng vốn đầu tư dự án cũng bị đội giá 87% so với ban đầu. Hay dự án đường vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1A cũng nằm trong top những dự án chậm tiến độ kỷ lục. Được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, nằm trong những dự án giao thông trọng điểm, được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT Nhưng sau gần 20 năm, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự án này vẫn đắp chiếu. Công trình trở thành bãi tập kết phế liệu, rác thải xây dựng nhếch nhác, bẩn thỉu, mùi hôi thối nồng nặc quanh năm, mất vệ sinh môi trường nghiêm trọng, khiến người dân bức xúc. Ngoài hai công trình trên, trên địa bàn thành phố còn có một số dự án triển khai tốc độ dầu bỏ khác, như dự án đường vành đai 3,5, đoạn đại lộ Thăng Long quốc lộ 32, khởi công vào tháng 10 năm 2017 dự kiến đưa vào sử dụng sau 10 tháng thi công, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa cũng chậm tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Việc triển khai dự án dây dừa kéo dài khiến dự án bị đội vốn, giảm giá trị đầu tư, trong khi ủn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường ở thủ đô ngày càng trầm trọng. Ngoài ra, việc quy hoạch thiếu tầm nhìn dài hạn và thiếu tính đồng bộ cũng đã và đang khiến cho Hà Nội phải trả cái giá rất đắt khi hạ tầng giao thông chịu sức ép lớn, nhà cửa xây dựng lộn xộn, không quy hoạch bài bản. Phát huy những điều đã đạt được, năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu như sau. Chỉ tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7%, chỉ tiêu cả nước tăng khoảng 6,5%.